Dạ, Phước Cần Thơ xin uh, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Hiện tại là Phước uh, đang có mặt uh, để ghé thăm hoàn cảnh của này là Thạch Thạch Sơn Có hai mẹ con hả? À? Gì đó hả? Hai mẹ con Rồi à, Bà ơi, quắt quắt bà ra đây luôn Bà mẹ, mẹ. lãng tay nha Mẹ ơi Mẹ Mẹ ơi À Hai mẹ con à Dạ Ờ à. Yêu. Kinh kinh này. Anh là bị năm lúc mấy tuổi giờ? Anh. Mày đẻ ra luôn. Mày, Mày đẻ, đẻ ra hả? Đẻ. Rồi tao biết. Rồi. Mọi người ờ, dân tộc bởi vì nói chuyện mình nghe cũng không có rõ cô chú anh chị em nghe đâu là anh có người em nữa mà cũng bị ờ, mất rồi hả là mất rồi cái người em của anh là có bị ờ, bệnh tật giống anh vậy không không biết đi là mất luôn ờ biết đi là mất luôn ừ. bây giờ còn hai mẹ con à, à bà bà thì bị lãng tai rồi chắc nghe không có rõ ha ừ. 70 Ủa anh 75 tuổi hả ta? Gì lớn tuổi vậy? 170 70. À sinh năm 1970 là tức là 53 tuổi Còn bà năm nay là bao nhiêu tuổi hả bà? À, bà cao tuổi rồi à, 41 Bà sinh năm 1941 Ờ 41, 1941 à, 83 83 tuổi Còn nó năm uh, ờ, 1970 À hai người con bà có hai người con ừ. cái nhà này ở đây là nhà tình thương của mình đó hả bà nó xin tôi thiện cái chó đó rồi thôi vậy uh, ghé uh, cho anh uh, chút tiền nha để anh uh, hai mẹ con uh, trang trải em uh, chích từ cái quỹ uh, hoàn trả máy ấm của em anh gửi cho hai mẹ con uh, chịu có túi nha có dịp em đi ghé nghe thì mua uh, cái nhu yếu phẩm đồ này kia cho không thì em gửi anh tài mua giùm cảm ơn nha vui không vui từ lúc đó giờ đâu đi làm gì đâu ra tiền phải không đâu có làm gì đâu ở trong nhà không ờ à, rồi một tháng là mình có địa phương có hỗ trợ cho mình được tiền nhiều không có chứ mình định thấy vài trăm gì không có được nhiều đây nữa à, ờ. À. không được 500 nữa à, ba trăm gì á ờ. ba trăm sáu hả ừ. rồi thôi vậy thôi nha Phước uh, chào cô chú anh chị và các bạn hẹn gặp lại ở clip sau nha rồi bye bye anh nha không ơn em dạ dạ dạ